doanh nghiệp các thành viên và từ các thành viên sẽ chia sẻ ra khách hàng lợi ích của doanh nghiệp thì chúng ta có thể nhìn thấy rồi đó chính là tối ưu hóa chi phí họ không phải trả những cái chi phí mà à, không hiệu quả cái thứ hai là hạn chế rủi ro tài chính đặc biệt là khi mà covid thì tất cả các doanh nghiệp đều phải cấu trúc lại cái doanh nghiệp của mình cấu trúc lại ngân sách à, tạo một cái tệp khách hàng trung thành có nghĩa rằng là họ biết được là cái tệp khách hàng này uh, sẽ thích ứng với sản phẩm của họ hay không và đấy là cái lựa chọn mà doanh nghiệp có thể uh, tối ưu hóa khi hợp tác với Audacity và đặc biệt là có thể mở rộng được đa quốc gia đấy chính là một trong yếu tố ờ, rất là quan trọng làm sao cùng một chiến dịch quảng cáo mà có thể tiếp cận tới tất cả các quốc gia khác nhau thì Polacity đem đến cái giải pháp phát triển không biên giới và cơ hội của thành viên đó là thành viên được tham gia miễn phí kiếm tiền từ thời gian rảnh rỗi à, chúng ta có thể xem quảng cáo kiếm à, kiếm tiền này chỉ cần xem với 60 giây là chúng ta đã được một vài đồng rồi xem một cái banner nào đó chúng ta có thể làm các nhiệm vụ khác ví dụ như là tải app đăng ký tài khoản KIC à, chúng ta có thể chia sẻ link rút gọn à, hoặc là chia sẻ các link bán hàng rất nhiều các sản phẩm thời trang mỹ phẩm giày dép hàng hàng nghìn hàng triệu các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử và đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính thì ờ, thành viên có thể tham gia staking để nhận thưởng hoặc là nhận airdrop của rất nhiều những cái đối tác trong cái lĩnh vực tài chính và kỹ thuật số thì đấy chính là những cái cơ hội mà chúng ta có thể có được và đặc biệt là chúng ta có thể xây dựng thành viên không giới hạn và ở đây là chúng ta xây dựng một lần thôi nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều các chiến dịch rất nhiều hệ sinh thái, à, hệ sinh thái sẽ gắn xung quanh Ola City và đây à, tôi sẽ khái quát cho tất cả các bạn là những cái chiến dịch mà hiện tại Ola City đã triển khai cũng như đang triển khai có rất nhiều cách để chúng ta có thể uh, kiếm tiền chúng ta có thể xem website này uh, mua sắm hoàn tiền này ờ, rút gọn link này à, trong cái thời gian à, vừa rồi đặc biệt là ở Việt Nam có rất nhiều các cái à, những cái live stream của à, một số các cái nhân vật showbiz và cộng đồng mạng thì họ rất thích nghe những cái tin giật gân nóng bỏng hay là gì đó của, của mạng xã hội thì rút gọn link là một trong những cái kênh kiếm tiền rất là tuyệt vời dành cho các MMO à, có những thành viên họ đã kiếm vài trăm đô một ngày chỉ từ một cái ờ, chiến dịch đó là rút gọn link đó họ chia sẻ vào các cộng đồng mạng xã hội ờ, từ các group chat khác nhau hoặc là cài đặt ứng dụng đó, mua hàng đăng ký tài khoản và sắp tới sẽ có một số các chiến dịch khác nữa ví dụ như là ờ, chia sẻ bài viết làm các kênh khảo sát theo dõi YouTube và đặc biệt là sắp tới chúng ta sẽ có hợp tác với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Namroi để mà nhận những phần thưởng rất tuyệt vời nữa à, đây là một số các chiến dịch nổi bật chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những đối tác lớn và uy tín đó là ví dụ như là của MB Bank tải app MB Bank hay là Tinsnake là cũng là một cái app của ngân hàng à, à, ngân hàng à, hàng hải rồi là Avay là một tổ chức tài chính rồi là mua sắm trên Shopee trên Lazada trên AliExpress và trước đây thì cũng có một ông lớn trong ngành tài chính đã từng tìm đến Audacity để mà phát triển các cái account sử dụng sàn giao dịch Binance đó ờ, các thành viên nhận được khoảng độ 2 đô khi mà đăng ký tài khoản Binance à, rồi chúng ta có thể tải các ứng dụng của OCB này hoặc là kết hợp với bên bảo hiểm này bên Uribank này à, mua sắm với Shopee, với Lazada, với AliExpress trên toàn cầu hàng triệu các sản phẩm hoặc là một cái sàn thương mại giao dịch uh, sàn thương mại điện tử cũng uh, đang nổi lên rất là hot gần đây đó là Seven Hits uh, ờ, chúng ta được hoàn tiền lên tới 49% cho tất cả các sản phẩm mua mua sắm và đây là sàn thương mại không chỉ ở Việt Nam mà còn có hàng triệu sản phẩm từ quốc tế khác nữa thì uh, uh, chúng tôi sẽ có những cái buổi chuyên đề về những đối tác hợp tác với Ola City trong những cái uh, việc tiếp theo để các bạn có thể hiểu được từng đối tác từng chiến dịch làm như thế nào nhận tiền ra làm sao Đó. thế thì ờ, về thu nhập bao nhiêu trong anh chị ở đây muốn có thu nhập thụ động hàng tháng nếu anh chị muốn ngày nào chúng ta tỉnh dậy chúng ta cũng có khoảng độ ít thì khoảng độ 20 đến 30 đô một ngày bao nhiêu người muốn ạ nếu mà chúng ta muốn có tiền mỗi ngày khoảng độ 20 đến 30 đô chúng ta nói tôi muốn đi ạ các bạn có thể viết lên để tôi nhìn thấy các bạn và vẫn đang nghe tôi không ạ tôi muốn ạ mọi người đâu rồi ạ rồi tôi muốn 20 đến 30 đô mỗi ngày không phải làm gì cả không phải bỏ vốn chỉ cần gọi là xem web tải ứng dụng và nhắc nhở các đồng đội của mình làm công việc tương tự giống như mình vâng rất nhiều người muốn đúng không ạ thế thì uh, ngày mai tôi muốn chia sẻ các bạn về chính sách thu nhập của Ola City à, đây là một cái chính sách rất là tuyệt vời nó rất là công bằng cho cả những người đã tham gia rồi tham gia lâu rồi và mới tham gia và đặc biệt là nó đem đến cơ hội là phát triển không giới hạn theo chiều sâu cũng như là chiều rộng chính sách này rất đơn giản chúng ta À, hay mọi người còn có một số người đã bắt đầu nói rằng là đây là chính sách không vốn bốn lời không vốn bốn lời là sao nghĩa là chúng ta không phải bỏ vốn nhưng chúng ta sẽ có bốn nguồn thu nhập thì nguồn thu nhập đầu tiên là thu nhập cá nhân đó chính là tất cả các anh chị thành viên sẽ hưởng cái thu nhập khi thực hiện các chiến dịch à, trên hệ thống của Ola City thì cứ khi các bạn thực hiện một chiến dịch nào đó thì các bạn sẽ có thu nhập và tùy từng chiến dịch có thể là được uh, à, 10.000 đồng được uh, à, 20.000 đồng hoặc là được vài đồng tùy với chiến dịch thì đấy chính là thu nhập cá nhân mà chúng ta sẽ có sau khi chúng ta có thu nhập cá nhân rồi thì đương nhiên là chúng ta muốn chia sẻ cho những người bạn của mình cho những người quen của mình hoặc là cho những người mà chúng ta không biết trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ có thu nhập thứ hai đó là thưởng giới thiệu khi những người bạn chúng ta giới thiệu ví dụ như anh A giới thiệu ra B C D và ba anh này cũng thực hiện các chiến dịch và anh ấy cũng có tiền thì chúng ta sẽ được hưởng là 5% trên cái thu nhập mà anh B anh D này có được rất đơn giản chúng ta giúp người khác có tiền thì chúng ta có tiền đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà Ola City đem tới cho mọi người cái thứ ba đó là thưởng doanh số rõ ràng khi chúng ta giới thiệu ra B, C, D và D lại tiếp tục phát triển ra những người khác nữa thì chúng ta sẽ có một cái nhóm làm việc cái nhóm đó nó có thể sâu đến 3 tầng, 5 tầng, 10 tầng, 20 tầng thậm chí 100 tầng thế thì ở đây công ty sẽ tính doanh số nhóm cho chúng ta và công ty chi trả tới 25% cho cái hệ thống doanh số nhóm mà các bạn tạo ra ngoài cái thưởng cá nhân ngoài cái thưởng giới thiệu thì các bạn có thể có thêm từ 5 10 15 20 đến 25% trên cái doanh số của nhóm các bạn làm ra và để tính được cái mức doanh số nhóm này thì có một cái chỉ số đó là nếu như các bạn đạt được cái mức ví dụ như cấp độ một sao ở đây các bạn nhìn trên màn hình là trung bình là 33 đô một ngày và công ty sẽ tính trong vòng 3 ngày trước đó của của bạn nếu các bạn đạt được doanh số là 33 đô một ngày thì các bạn lúc này được thêm 5% cho cái nhóm làm việc của mình và nếu như các bạn lên cấp độ cao hơn là hai sao chẳng hạn thì các bạn có 10% cho cái nhóm làm việc của mình đó và cứ như vậy chúng ta lên đến 15% 20% 25% cho cái nhóm của chúng ta thì đấy là chúng ta sẽ tính dựa trên cái doanh số của 3 ngày làm việc trước đó của chúng ta à, và đặc biệt là một cái thông báo mà của công ty đã đưa ra đó là chúng ta công ty sẽ cho 6 tháng đầu tiên tức là bắt đầu từ tháng 6 này trong 6 tháng tới thì để đạt các cấp độ này chúng ta chỉ tính 50% có nghĩa là 333 đô thì chúng ta chỉ mất có 16,5 đô là chúng ta đã đạt được doanh nghiệp một sao rồi 160 đô thì chúng ta chỉ cần 80 đô thôi là chúng ta đã đạt mức độ 2 sao Thì đấy là cái ưu đãi cho cái việc là chính sách mới được áp dụng. Đó. Thế thì cách tính của chúng ta là như thế này. À, ví dụ nếu như tôi có nhiều nhóm và các nhóm bên dưới họ cũng đạt các cấp độ gần bằng tôi hoặc giống như tôi thì sẽ tính như thế nào? Thì rất là đơn giản. Các bạn nhìn vào màn hình, các bạn sẽ thấy là anh A tìm ra anh B, anh C, anh D anh D thì tìm ra anh E anh B này thì có cái doanh số nhóm là 200 anh C này thì có cái doanh số nhóm là khoảng độ 10.100 đô và anh D này có doanh số nhóm là khoảng độ 15 ngàn hơn 15 ngàn thế thì anh A này sẽ gặp, gặp tốc độ là 25 phần trăm đương nhiên là anh A này sẽ không được hưởng hết 25 phần trăm trên toàn bộ cái doanh số 25.240 đô mà sẽ được phân phối đều cho các nhóm bên dưới ví dụ nếu như anh B đã được hưởng 10% rồi thì anh A sẽ được hưởng phần chênh lệch là 25 trừ đi 10 có nghĩa là 15% trên cái số 200 đô mà nhóm anh B tạo ra tương tự như vậy nhóm anh C là cấp độ 20% là 4 sao thì anh A sẽ được chênh lệch là 25 trừ đi 20% là 5% trên toàn bộ doanh số từ anh C này tạo ra đó và tương tự như vậy nhóm anh D cũng 20% rồi thì anh A sẽ được hưởng chênh lệch 5%. Thế còn anh D và anh E chúng ta nhìn thấy là cả hai người này. Anh D có mỗi một anh E ở bên dưới và nhóm anh E thì tạo ra doanh số là 15.000 đô. Cấp độ 4 sao 20%. Thì anh D cũng được xét duyệt ở mức độ, cấp độ 4 sao. Nhưng anh ý sẽ không được cái chênh lệch của nhóm anh E. Bởi vì anh ý không tạo ra sự khác biệt thì anh ấy chỉ được 20% trên cái doanh số cá nhân của anh D hoặc là nếu như anh D phát triển ra một nhóm nào đó nữa thì anh D sẽ được 20% trên cái doanh số nhóm thì đấy chính là cái cách tính và cách tính này thì chúng ta hiểu như vậy còn mọi thông số thì chúng ta sẽ có thể nhìn vào trong cái trang back office chút nữa đây thì tôi sẽ dở cho anh chị xem là trong cái hệ thống uh, à, AK của anh chị chúng ta hệ thống máy tính sẽ tự tính hết cho chúng ta đó thì đây là những cái chúng ta có thể nhìn thấy việc tính chênh lệch doanh số nhóm rất là đơn giản rất là đơn giản à, khoản thưởng thứ tư mà chúng ta sẽ có được đó là thưởng lãnh đạo toàn cầu à, công ty sẽ có 5 cấp độ lãnh đạo từ cấp độ diamond trở lên thế thì cứ tháng nào chúng ta có danh hiệu diamond hay là double diamond hay triple diamond hay blue diamond hay red diamond thì 10% doanh số của toàn cầu sẽ được chia cho các cấp độ danh hiệu này mỗi cấp độ là 2% thì sẽ được chia đều cho tất cả những ai trong tháng đó đạt diamond đạt double diamond thì chúng ta sẽ được nhận các phần chia trong các quỹ thưởng này và chúng ta nên nhớ rằng là đây là quỹ thưởng trích trên doanh số toàn cầu của Ola City. Nhóm của bạn có thể chỉ ở Việt Nam, nhưng doanh số toàn cầu công ty đang phát triển ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu Phi, ở tất cả mọi nơi thì doanh số đó cũng được tính vào phần chia và đây chính là một trong những chính sách rất nhân văn của Ola City để giúp cho tất cả cộng đồng thành viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau dù tôi không cùng nhóm với anh nhưng mà tôi cũng sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ anh giúp đỡ anh để mà tạo được một cái doanh số lớn cho La City để phát triển cộng đồng thì chúng ta cũng sẽ được nhận các quyền lợi cái quỹ càng lớn thì chúng ta có đồng ý rằng là chúng ta sẽ được nhận càng nhiều tiền không ạ thì đấy chính là một trong chính sách rất nhân văn và đấy là bốn cái chính sách bốn cái khoản thưởng cơ bản mà một thành viên có thể có được và đặc biệt là chúng ta còn sẽ có những cái hiện vật khác nữa ở đây thì mới chỉ giới thiệu là cái nguyên vận là huy hiệu và sắp tới thì công ty sẽ còn một số các chính sách đặc biệt nữa thì chúng tôi sẽ hé mở bí mật trong cái thời gian sắp tới thì anh chị gần lên Diamond rồi thì chúng ta sẽ biết Diamond sẽ được cái gì rất tuyệt vời và không thể tin nổi à sẽ có nhiều người sẽ hỏi rằng là ok tôi tự thực hiện thì được nhưng mà tôi rất lười việc chia sẻ cho bạn bè cho người quen của mình hoặc là tôi cũng rất lười chia sẻ trên mạng xã hội vậy thì có cách nào để tôi có thể làm được điều đó hay không thì chúng ta có chương trình Rocket Member nếu các bạn là người lười những cái công việc là chia sẻ cho cộng đồng thì chúng ta có thể mua cái công cụ này và Ola City sẽ thay bạn là một cái con robot marketing sẽ giúp bạn quảng cáo cái link giới thiệu để mà những người mà bạn không biết trên mạng xã hội trên uh, internet họ sẽ đăng ký trở thành thành viên dưới bạn và khi họ thực hiện các chiến dịch thì đương nhiên bạn sẽ có gì ạ có tiền à, trung bình chi phí cho một thành viên F1 mà chúng ta công ty tuyển là sẽ rơi vào khoảng độ là tầm 3 đô la Mỹ có nghĩa rằng là nếu như chúng ta bỏ ra 60 đô để mua gói rocket này thì công ty sẽ tuyển cho bạn là 20 thành viên F1 F1 nhá là người trực tiếp tương tự như vậy là nếu như ở gói S4 nếu bọn bạn bỏ ra 1.200 đô thì công ty sẽ tuyển cho các bạn là khoảng độ 400 khuyến mại thêm nữa là khoảng độ 440 F1 cho đến khi nào các bạn đủ 440 F1 đó và gói 30.000 đô các bạn sẽ có được một số lượng F1 là 12.500 F1 nhiều người sẽ nói rằng làm gì có chuyện mà có tận 12.500 F1 hay là làm gì có chuyện có vài nghìn F1 ở Ola City thế nhưng mà điều đó là có thật chút nữa đây thì tôi sẽ có thể giúp các bạn giao lưu với một vài thành viên ở trong hệ thống Ola City hiện tại F1 của họ thôi đã lên tới vài nghìn người rồi bởi vì họ chạy công cụ rocket này và chúng ta tưởng tượng rằng nếu như rocket này được nhân bản ra chúng ta có 10 người chạy rocket mỗi người họ tạo ra 100 F1 thì đến thế hệ thứ hai đã có 1.000 người thứ ba là có 10.000 người thế hệ thứ tư là có 100.000 người thì cái thu nhập của chúng ta sẽ là thụ động thì đấy chính là cái công cụ mà Audacity có được và tại sao Audacity có thể làm được ạ bởi vì rất đơn giản Audacity không có gì ngoài công nghệ và kỹ năng marketing online đó thì đấy chính là cái công cụ để bạn có thể tạo dựng cái thu nhập ở đây và nhiều người sẽ hỏi rằng là phát triển đa quốc gia thì làm nào để tôi rút tiền thì đương nhiên Audacity sẽ có tiền điện tử là Olacoin tất cả những thu nhập chúng ta sẽ có được từng chiến dịch là đô la Mỹ hay là Việt Nam đồng thì đều sẽ được quy ra tiền điện tử là Olacoin. Thì đây là đồng tiền được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain và có cái tốc độ giao dịch rất nhanh và nó được sử dụng trong hệ thống hệ sinh thái của Ola City. À, các bạn sẽ có cơ hội là gì ạ? chúng ta sẽ có cơ hội là mua sắm chúng ta sẽ có cơ hội là gì nữa vâng xin lỗi chờ một chút chúng ta sẽ được mua sắm này hoặc là chi trả những cái quảng cáo này và lưu trữ để nhận token hoặc tham gia staking và nhận thưởng thì Ola Coin đã được list trên một số sàn rồi thì chúng ta có thể từ Ola Coin chúng ta quy về các đồng tiền khác ví dụ như là bit e usdt hay là chúng ta sẽ có thể uh, rút về việt nam đồng ở một số sàn giao dịch như là nami và sắp tới là năm roi đó ok và sau đây thì uh, bao nhiêu người muốn có thu nhập khoảng độ 500 đến 1.000 đô mỗi tháng ở Ola City ạ? Bao nhiêu người ạ? Ok, rất nhiều rất nhiều anh chị em đã muốn từ 500 đến 1.000 đô mỗi tháng. Đây là cái cơ hội mà chúng ta sẽ có được thu nhập chủ động nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cho anh chị uh, vào trong cái phần uh, cao của thành viên các anh chị có nhìn thấy màn hình không ạ chúng ta có nhìn thấy màn hình không ạ rõ anh à, ok ok thì đây là một cái account khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các thông số ở đây à, tổng quan ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như đây là cấp độ chúng ta được công nhận là cấp độ 2 sao doanh số trung bình là 154 đô cho nên là đang được cấp độ là hai sao và số dư tài khoản số tiền đã duyệt đã chi đang chờ 62.000 thành viên mà giới thiệu đâu rồi các F1 của chúng ta vào bên phần chiến dịch thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tất cả các chiến dịch ở đây thì các bạn chỉ cần thực hiện các chiến dịch này thôi rất đơn giản có thể là xem website này đó xem website hoặc là hoàn tiền mua sắm rút gọn link cài đặt ứng dụng rất nhiều các chiến dịch rất đơn giản Yeah. Oh. Đó, các bạn nhìn thấy ở dưới có rất nhiều các chiến dịch khác ví dụ như là mua sắm 7 Hit này, tải app UCB này, rút gọn link này, mua sắm này, rất nhiều các chiến dịch. Rất nhiều, rất nhiều. 5 đô, 3,9%, 9,9%. Có rất nhiều các chiến dịch có chiến dịch dành cho thị trường Việt Nam này có chiến dịch dành cho thị trường quốc tế này anh chị có thể lựa chọn và chúng ta kích ở phần đội nhóm và phần đội nhóm thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có 62.000 thành viên và chúng ta được xem tới N tầng thế hệ của chúng ta ví dụ tầng 1 ở đây là có tới 24.000 thành viên tầng 2 có 3.000 thành viên 4.000 thành viên thế sau rồi đến tầng 7 có tới 15.000 thành viên tầng 8 có 12.000 thành viên và chúng ta có thể nhìn thấy đây là những thành viên nhóm trực tiếp của chúng ta này đến từ quốc gia nào này ví dụ đây là nước nào tôi không rõ là úc này rồi là rất nhiều các quốc gia và rất nhiều quốc gia thì đó trong trong tất cả các bảng này chúng ta sẽ nhìn thấy à, ví có nghĩa là chúng ta rút tiền thì các anh chị muốn nhận được thu nhập thì chúng ta chỉ cần có thu nhập trên 5 đô thôi 5 đô thôi là các chị có thể rút được tiền chúng ta có thể rút về OLA coin chúng ta chữ ở ví chớt hiện tại một đồng OLA nó đang dao động khoảng độ từ 80 à, Việt Nam đồng cho đến 100 Việt Nam đồng và dự đoán rằng là có thể là từ giờ cho đến cuối 2021 một đồng đô la nó có thể lên ít nhất là khoảng độ 200 Việt Nam đồng cho tới 300 Việt Nam đồng thì chúng ta có thể giữ OLA coin chờ tăng giá thì sau đó chúng ta có thể bán hoặc là chúng ta có thể giữ OLA để tham gia staking nhận thưởng hoặc là chúng ta có thể nhận USDT hoặc là BUSD về Ventures hoặc là trên sàn Binance rất đơn giản chúng ta nhận địa chỉ phí vào đây số tiền tôi muốn rút rất đơn giản rồi có những phần khác nữa là thống kê thu nhập rồi là hỏi đáp đó thì đấy chính là à, những cái mà chúng ta sẽ có được hỏi đáp Đợt tới sẽ có một cái bộ à, cập nhật về các cái hỏi đáp mà công ty đang cập nhật để chúng áp lát lên đây thì về cơ bản là chúng ta sẽ như vậy và ở đây thì chúng ta thấy rằng là điểm nổi trội của Ola City là gì ạ? Điểm nổi bật của Ola City đó chính là tham gia vào kiếm tiền miễn phí. Xây hệ thống hệ thống một lần và hưởng từ nhiều nguồn. Có nghĩa rằng là liên tục Ola City sẽ có những chiến dịch hay là có những hệ sinh thái được ghép vào và chúng ta chỉ cần xây dựng hệ thống một lần thôi và phát triển đa quốc gia một cách đơn giản và hiệu quả thì đấy chính là nền tảng quảng cáo dựa trên hiệu suất và tương lai của Audacity là gì có nhiều người đã hình dung đến cái tương lai của Audacity rất lớn lớn khủng khiếp các bạn ạ chúng ta đã biết đến một số các cái ứng dụng siêu ứng dụng là Grab chẳng hạn Grab ban đầu ra đời chỉ đơn giản là gì ạ một cái ứng dụng đặt xe cho việc đi lại thế nhưng bây giờ chúng ta đã thấy rằng là nó không chỉ là đi lại nữa nó là ví điện tử nó là giao hàng nó là thương mại điện tử rồi là WeChat một ứng dụng chat rất nổi tiếng ở Trung Quốc ban đầu chỉ là giao tiếp nói chuyện Thế nhưng bây giờ nó là một mạng xã hội nó là trang web thương mại điện tử nó là phí thanh toán nó là công cụ làm việc thì đấy chính là những cái siêu ứng dụng và tất cả những ứng dụng này sau một vài năm họ xây dựng họ có một cái nền tảng khách hàng một cái data dữ liệu đủ lớn những cái vốn hóa giá trị của những cái app này lên tới hàng tỷ đô la Mỹ và Ola City cũng như vậy mục tiêu của Ola City sẽ là đạt được cái giá trị là hàng trăm triệu cho đến giá trị là tỷ đô la Mỹ trong một cái thời gian ngắn sắp tới khi mà công ty xây dựng được vài chục triệu thành viên, vài trăm triệu thành viên trên toàn cầu. Đó. Và chúng ta có thể là một đa ứng dụng, đa hệ sinh thái, sẽ có thương mại điện tử và đã có rồi. Ví dụ như là chúng ta kết hợp với các sàn uh, như là Shopee, Lazada và những đối tác chiến lược ví dụ như 7 Ờ, chúng ta sẽ có mạng xã hội gắn liền chúng ta sẽ có những cái module đó là những website giải trí trực tuyến xem phim trực tuyến trò chơi game trực tuyến hoặc là chúng ta sẽ có giáo dục trực tuyến rất nhiều những cái hệ sinh thái rồi là tài chính sàn giao dịch à, tiền kỹ số thì tất cả đều phục vụ giúp cho các thành viên đó là kiếm thu nhập kiếm tiền và làm sao tiết kiệm tiền khi mà mua sắm thì đấy chính là những cái giá trị nhân văn mà Ola City sẽ đem lại cho doanh nghiệp và cho cộng đồng các thành viên và khách hàng Ola City đối tác Ola City là gì ạ là những sàn thương mại điện tử là ngân hàng là những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số là những cái game cổng game là những cái web về nền tảng giáo dục rất nhiều quỹ đầu tư Shopee, Binance, VIB và thị trường mục tiêu của công ty đang nhắm tới đó là một cái thị phần rất lớn như là quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử, game trò chơi, giáo dục trực tuyến và tài chính crypto với cái, cái vốn hóa hiện tại đã lên tới mức cao nhất là gần 2.500 tỷ đô. Đó đó chính là cái thị trường tài chính điện tử số và trong cái thời gian tháng 6 vừa rồi thì số anh chị thành viên đã biết rằng là công ty đã chính thức ra mắt sàn giao dịch tiền gửi số là Roi, Namroi Roi Global có website là namroi.com thì đây là cái sàn giao dịch mà nó đạt tiêu chuẩn quốc tế về tính bảo mật, về tính thanh khoản, về tính quản trị và hiện tại thì đã có khoảng độ 50 các cái đồng cặp coi đã được list trên này đều là những cái đồng coi có cái tính thanh khoản lớn nó sẽ có các giao dịch spot, swap coin, staking. Nếu như chúng ta có chữ OLA coin hoặc là USD chúng ta sẽ được staking trên này. À, sẽ có giao dịch future à, đòn bẩy. Sẽ có các ứng dụng ví dụ như là gọi vốn cho các cái dự án tiềm năng khác và sẽ có quy đổi sang tiền Việt Nam đồng hay USDT đó thì đấy chính là cái sàn giao dịch năm roi và chúng ta tưởng tượng rằng là với một triệu thành viên hiện tại của Ola City thì đương nhiên là cái sàn giao dịch này nếu như hợp tác với Ola City thì cũng sẽ có khoảng độ một triệu các thành viên một triệu các user sẽ check in ở sàn giao dịch năm roi và nếu như ai đã từng sao giao dịch tiền kỹ thuật số thì chúng ta đều biết đến một cái sàn giao dịch rất lớn hiện nay có thể nói là số 1 trên thế giới đó là Binance và quay trở lại những năm 2017 khi mà Binance mới bắt đầu ra mắt thì họ sẽ có một cái đồng tiền coin đó là đồng tiền BNB và thời điểm 2017 đó thì Binance đã tặng miễn phí đồng BNB cho rất nhiều các thành viên khi tham gia trở thành các user tại sàn Binance và bây giờ đồng tiền BNB là bao nhiêu tiền rồi anh chị? BNB hiện tại đang giao dịch khoảng độ 350 đến 370 đô và đã có thời điểm lên tới khoảng độ ờ, uh, 670 đô. Đó chính là cái đồng tiền giao dịch hỗ trợ cho sàn Binance BNB. Vậy thì cái sàn năm roi cũng sẽ có một cái đồng coin trên sàn để giao dịch. Đó chính là đồng ROI, ROI. Và đặc biệt hiện tại là những thành viên nào đang có OLA khi mà lưu trữ trên trên sàn Android là thôi còn là cũng sẽ được nhận đồng roi để miễn phí này hay tham gia staking được nhận lãi từ 1 cho đến 3 phần trăm mỗi à, mỗi tháng thì cũng sẽ được nhận thêm đồng roi và sắp tới đây thì tất cả những hệ thống thành viên của Audacity khi tham gia chiến dịch đó là check in mỗi ngày tại Audacity và tải app ứng dụng của sàn roi thì cũng sẽ được một cái khoản đồng roi miễn phí con số cụ thể thì chúng tôi sẽ bật mí khi mà chính thức à, chúng tôi triển khai nhưng mà chúng ta tưởng tượng rằng là, là nếu như mỗi ngày chúng ta nhận được một vài nghìn đồng roi và mỗi một đồng roi đó tính ra giá trị nhận về mỗi ngày nó khoảng độ một vài đô thôi và chúng ta có khoảng độ 10 ngàn thành viên bên dưới thì cái hệ thống doanh số của chúng ta là lên đến vài chục ngàn đô mỗi ngày và chúng ta sẽ rất dễ dàng đạt các tốc độ là hai sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Và cái thu nhập trung bình một tháng nó sẽ rơi vào khoảng độ 1 2 ngàn đô là chuyện rất bình thường với cái hệ thống này. Cho nên là ngay từ thời, thời điểm này các anh chị hãy phát triển thật mạnh cái hệ thống thành viên của Ola City Và khi các thành viên Ola City họ đăng nhập vào Numroid thì tự động nó sẽ được tích hợp và tất cả các giao dịch bên sàn Android từ phí giao dịch từ các lợi nhuận sẽ được tính vào hệ thống Ola City thì đấy là các cái quyền lợi khi anh chị làm thành viên của Ola City ok và vừa rồi thì ờ, tôi đã chia sẻ tóm tắt về Ola City về các nền tảng các hệ sinh thái và rất là cảm ơn mọi người đã à, lắng nghe trong khoảng độ 45 à, phút vừa rồi và bây giờ thì chắc là nhường lời lại cho MC đúng không ạ MC sẽ có thể giao lưu với một số các anh chị nào đó đã là thành viên rồi hoặc là anh chị nào có những cái câu hỏi thắc mắc thì anh chị có thể hỏi bật camera và hỏi hoặc là các anh chị có thể viết lên trên cái khung chat ạ rồi ok cảm ơn ờ, anh ờ, anh Lương Xuân Mạnh ờ, rất là nhiều và chúng ta hãy dành một cái con số yêu thích dành cho anh Lương Xuân Mạnh thông qua cái phần trình bày của anh Mạnh ạ rồi 86 1 à, number one đúng không à, tuyệt vời 27 à, 666 888 à, Vâng cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều đây là những con số đẹp mà sim số đẹp mà đang hiện giờ đang bán với giá vài trăm triệu cho tới vài tỷ và nếu điều này chúng ta có thể biến à, thành tiền để tặng cho anh Mạnh thì đó là một cái điều mà vô cùng à, hạnh phúc từ anh Mạnh phải không anh Mạnh à, à, vừa rồi thì à, cũng xin được tổng kết lại ờ, một số ờ, vấn đề mà anh Mạnh ờ, vừa chia sẻ cho chúng ta là thứ nhất trong cái thời đại 4.0 này thì à, chúng ta đang có một cái kênh đầu tư phát triển và kiếm thêm thu nhập gọi là 5.0 à, không cần vốn không cần mặt bằng không cần kinh nghiệm không cần thuế không bị đóng thuế và chúng ta à, không cần phải quá nặng đầu về cái việc có phải đầu tư hay không à, cái việc duy nhất ở đây chúng ta có là có chúng ta có được những cái video hướng dẫn cho chúng ta làm à, làm thế nào để chúng ta kiếm được tiền à, có được cái sự hỗ trợ rất là lớn từ phía công ty Ola City đến cho tất cả chúng ta à, cái thứ hai là không những mà chúng ta à, chúng ta không cần thiết phải là người của ngân hàng nhưng chúng ta cũng có thể đi giới thiệu và thu nhập từ những việc mà ngân hàng à, đang mang lại những cái thu nhập tốt cho chúng ta chúng ta không cần phải là những người nhân viên bảo hiểm nhưng hoàn toàn chúng ta đều có thể có những đường link giới thiệu để chúng ta có được sự thu nhập từ phía công ty bạc tất cả các công ty bảo hiểm à, chúng ta cũng chẳng phải là chủ sàn có một sàn giao dịch coi nào nổi tiếng trên thế giới nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có những thu nhập từ đó và còn rất là nhiều điều tuyệt vời khi chúng ta truy cập vào cái trang Ola City để chúng ta tìm hiểu thêm và bây giờ thì à, tất cả các anh chị chúng ta có câu hỏi gì à, chúng ta cùng đặt câu hỏi xuống comment dưới đây để cho tất cả những anh chị nào à, có kinh nghiệm à, đã từng có kinh nghiệm trong à, Ola City chúng ta cùng nhau giải đáp nhé các anh chị Cho em xin đặt câu hỏi được không ạ? À? xin mời em. À, em muốn hỏi là à, trong cái chính sách mới này của mình thì điểm ưu điểm và cái điểm hay của cái chính sách mới này so với cái chính sách cũ là ở chỗ nào ạ? À? Cái này chắc là mời anh Mạnh. Ok, rất là cảm ơn câu hỏi rất tuyệt vời và đây là cái câu hỏi mà chắc chắn là rất nhiều người cũng đang uh, <clears throat> quan tâm uh, nếu như các anh chị đã từng đã tham gia Olacy trong thời gian trước đây à, cái chính sách trước đây của Olecity đó là chi trả 3% à, ờ, trên 7 tầng à, cứ 7 tầng trong vòng phạm vi là 7 tầng thì chúng ta sẽ có mức tầng là 3% à, như vậy là 3 nhân 7 là 21% à, thì với chính sách mới này thì là chúng ta sẽ chi trả lên tới tổng cộng là công ty chi trả ra là 40% tức là nhiều hơn à, có 5% thưởng tín hiệu trực tiếp này 25% cho doanh số nhóm này và 10% là thưởng quỹ dành cho lãnh đạo toàn cầu như vậy là ờ, về hệ thống là công ty chi trả nhiều hơn cho bên ngoài cho cho hệ thống thành viên ờ, tuy nhiên là nó cũng sẽ có sự thay đổi về cấu trúc có một số người sẽ nói là tôi thu nhập ít đi nhưng mà cũng sẽ có một số người chia sẻ trong thời gian vừa rồi là thu nhập tôi nhiều hơn bởi vì khi khi thay đổi sang cái cấu trúc hệ thống mới này tự nhiên trước đây tôi chỉ có khoảng độ 1.000 thành viên thôi nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi nhìn thấy tôi có tận 1.700 hoặc là 2.000 thành viên bởi vì với cái chính sách mới này không giới hạn ở 7 tầng nữa mà chúng ta sẽ nhìn thấy tầng 8, tầng 9, tầng 10 thậm chí đến tầng thứ 20 như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy cái doanh số của chúng ta từ đâu đó trước đây chúng ta không được hưởng thì bây giờ chúng ta sẽ được hưởng và với cái chính sách này thì nó đem lại cái sự ờ, công bằng cho những người làm việc chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp là gì có nghĩa là chúng ta thực sự bỏ công sức chúng ta nỗ lực thì chúng ta phải đạt được những phần thưởng thậm chí là những người mới vào cũng có thể có thu nhập cao hơn những người đi trước nếu như người đi trước là người lười biếng tôi chỉ tìm được mỗi ví dụ tôi tìm là mỗi chị hạnh thì đó chị hạnh làm hết từ a đến z và tôi ở trên tôi có được 7 tầng chị hạnh có 6 tầng thì tôi được 7 tầng chị hạnh có bao nhiêu thì tôi được bấy nhiêu như vậy là nó sẽ không có một cái sự công bằng thì với chính sách này khiến cho tôi là phải nỗ lực hơn nữa tôi muốn tạo được cái sự thu nhập nhiều thì tôi phải tìm được nhiều người giống như chị hạnh và khi tôi tìm được càng nhóm nhiều nhóm thì cái mức chênh lệch của tôi sẽ càng lớn và cho dù chị Hạnh là một người xuất sắc chị Hạnh có thể đạt được cấp độ 5 sao nhưng mà tôi tìm được một người nữa giống như chị Hạnh thì tôi sẽ đạt được cấp độ là lãnh đạo diamond cứ mỗi tháng automatic tôi được nhận khoảng độ uh, vài chục ngàn đô trong cái quỹ hai phần trăm toàn cầu của công ty nó sẽ là như vậy nếu như mà chúng ta có cấp độ diamond thì một tháng cấp độ diamond sẽ được nhận một tháng khoảng độ vài chục ngàn đô đấy là cái con số là tôi sẽ đi sâu hơn về những con số sau này và cái thứ hai nữa rằng là uh, nó giúp chúng ta phát triển cả bề ngang lẫn chiều sâu thì đấy chính là cái cái tính vượt trội và nó có từng nấc thang một để chúng ta phấn đấu trước đây thì 7 tầng thì cứ đến đâu thì đến thôi cũng không quan trọng là tôi có bao nhiêu thành viên rồi hay là tôi sâu đến bao nhiêu đời rồi không quan trọng có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy tôi hôm nay đã đạt lên cấp độ là 30 đô rồi tôi còn thiếu 3 đô thôi để tôi lên được cấp độ à, một sao thì tôi cố gắng phấn đấu khi tôi nhìn thấy tôi đã 33 đô rồi tôi phải cố gắng doanh số nhóm tôi lên khoảng độ 160 đô để tôi lên cấp độ 2 sao thế thì từng cái cấp cái mốc độ như vậy nó sẽ giúp cho các thành viên là cố gắng thi đua và các bạn có thể nhìn thấy là trên cái bảng back office là sẽ thấy rằng là còn bao nhiêu doanh số nữa thì các bạn lên được cấp độ cao hơn thì các bạn sẽ phấn đấu push cho đội nhóm của mình cùng nỗ lực hơn và à, tôi muốn rằng là mỗi một ngày sắp tới hệ thống thành viên Ola CG chúng ta phải có những văn hóa và bây giờ chúng ta sẽ không chào nhau bằng uh, xin chào anh chị hay chào các bạn chúng ta sẽ chào nhau bằng cái câu gì ạ ngày hôm nay các bạn đã Ola chưa ngày hôm nay các bạn đã ola chưa chúng ta tạo một cái văn hóa rồi tôi đã ola rồi tôi đã xem quảng cáo rồi tôi đã tải app rồi tôi đã chia sẻ link rồi đó mỗi ngày các bạn chào nhau trong group hey hôm nay bạn đã ola chưa chúng ta khiến cho tất cả mọi người sẽ phải sẽ phải phải phải ngạc nhiên hoặc là sẽ phải cảm thấy tò mò ola là cái gì ola city là cái gì mà mà mọi người điên khùng đến như vậy đó thì đấy chính là những cái mà chúng ta sẽ làm cho thời gian sắp tới ok còn ai có câu hỏi nào đúng không ạ anh chị em chúng ta cứ ờ, mạnh dạn à, đặt những cái câu hỏi đi anh chị em một câu hỏi của một người sẽ là giải quyết được cho tất cả từng này mấy chục anh em chúng ta ở đây dạ cho em hỏi thêm một câu nữa à, ví dụ như là trong nhóm của mình trong nhóm của mình mà có rất là nhiều các leader họ đạt được các sao nhất định chẳng hạn ví dụ như à, hai sao ba sao và mình đồng thời thì mình cũng phát triển song song đó thì mình cũng phát triển những leader khác và mình cũng ờ, đối với những cái leader mà họ chưa đặt sao hoặc là những thành viên mà họ chưa đặt sao thì mình vẫn được hưởng cái chính sách là 5% trên thu nhập của các F1 đúng không anh? Nếu như giả dụ như mà các F1 của mình họ đã được hưởng cái chính sách gọi là là nếu như mà đồng sao thì mình sẽ không mình bị uh, khấu trừ đi cái cái hoa hồng đó thì mình có nghĩa là đồng sao thì mình cái hoa hoa hồng mà của cái leader đó họ tạo ra được thì họ sẽ hưởng còn mình sẽ không được hưởng cái cái cái hoa hồng của đội nhóm đó nữa vậy thì mình vẫn được hưởng cái gọi là 5% trên cái F1 đúng không anh? Chính xác. Dù đồng đồng cấp hay gì thì 5% trực tiếp là chúng ta luôn luôn sẽ được. Đó. Và cứ F1 của chúng ta họ kiếm được bao nhiêu tiền từ cái thu nhập cá nhân là chúng ta sẽ được thưởng là 5% trên cái thu nhập đó. Còn cái việc uh, Ờ, đồng cấp ví dụ tôi ba sao và và nhóm bên dưới của tôi cũng ba sao thì đương nhiên là mình sẽ được hưởng ba sao cho thêm cho cái doanh số cá nhân của mình bình thường doanh số cá nhân mình ờ, được nhận là tạo ra là 10 đô thì bây giờ mình lại được thêm 15% của 10 đô nữa đó thì đấy chính là cái giá trị lợi ích khi mà chúng ta lên các cấp độ sao cao À, và em cũng vừa phát hiện ra một chỗ nữa là cái um, cái hay ở Audacity là em vừa phát hiện ra tức nếu như chúng ta nếu như bản thân em em đạt được 5 sao và đồng đội của em em tạo ra khoảng uh, ờ, 10 ờ, đến 20 người 5 sao giống như em ở bên phía dưới thì mặc định là những người đó ờ, mình sẽ không được hưởng cái gọi là thu nhập nhóm danh của danh số nhóm nữa nhưng uh, được một cái là Audacity sẽ thưởng cho mình gọi là cái 10 phần trăm 10 phần trăm quỹ đồng hưởng của công ty đúng không anh đúng rồi chính xác ạ à. chúng ta sẽ được chia sẻ trong cái quỹ đồng hưởng đó và nó rất lớn bởi vì là doanh số lúc khi mà chúng ta đã có cấp độ diamond rồi ờ, chúng ta đã có rất nhiều các cấp độ 5 sao bên dưới thì doanh số lúc đó toàn cầu rất lớn và hai phần trăm là của của một triệu đô là bao nhiêu ạ? hai phần trăm của một triệu đô là bao nhiêu ạ? hai mươi ngàn là bao nhiêu ạ? À, mười ngàn, Hai phần trăm là hai mươi ngàn 20 ngàn đó 20 ngàn nếu mà à, 1 triệu đô lúc đó mới chỉ có khoảng độ uh, ờ, 2 diamond chẳng hạn thì là 20 ngàn chia cho hai ông được hưởng có ba ông diamond thì 20 ngàn chia cho ba ông được hưởng đó và chúng chính vậy là chúng ta làm sao 40 người 40 người ngày hôm nay đều sẽ là 40 diamond sắp tới của Ola City thì tiếp lắm anh ơi, sao, sao chính sách của mình hơn quá vậy anh hả sao chính sách của mình hơn quá vậy ờ, bởi vì là Audacity thì sẽ tạo ra một cái cái cái, cái chính sách tốt nhất công bằng nhất dễ kiếm tiền nhất cho tất cả mọi người ok rồi còn ai có câu hỏi nữa đúng không ạ ok có một bạn có câu hỏi là nếu chạy rocket member quốc tế thì mình sẽ put đội nhóm F1 của mình bằng cách nào ok câu hỏi của bạn rất là hay à, chúng ta có chương trình rocket member và chúng ta có thể tự bỏ tiền ra để Audacity giúp các bạn tuyển F1 theo cái gói mà các bạn mua Rocket. Thế thì với uh, việc hệ thống thì hiện tại là các thành viên F1 là trong cái bảng back office của các anh chị chúng ta có thể nhìn được tất cả các email địa chỉ email của các F1 của mình và từ cái danh sách email đó thì bản thân các bạn sẽ là người cùng hướng dẫn họ cách làm việc có nghĩa là các bạn cũng cần phải làm sao giúp họ hướng dẫn cách làm việc thì cái tính hiệu quả nó sẽ cao hơn cái gói rocket member là công ty sẽ đảm bảo số lượng member F1 tuyển cho các bạn nhưng công ty sẽ không đảm bảo rằng là bạn sẽ có thu nhập bao nhiêu bởi vì thu nhập bao nhiêu phụ thuộc vào cá nhân bạn phụ thuộc vào từng các F1 đó hoặc có hoạt động hay không đó thế thì các bạn cũng sẽ phải là những người cùng với công ty à, ví dụ như là email cho họ hỏi thăm hướng dẫn họ cách làm việc gửi cho họ các tài liệu video hướng dẫn đương nhiên với nước ngoài thì chúng ta sẽ phải sử dụng các video nước ngoài hoặc là viết bằng tiếng Anh bên cạnh đó thì chúng ta có thể gửi cho họ cái group chat quốc tế bằng tiếng Anh hiện tại công ty đã có vâng ngôn ngữ khác rất khó đúng không ạ chúng ta chỉ cần gửi cho họ cái group chat telegram mà hiện tại công ty đang support thì khi họ vào trong đó họ không hiểu cái gì thì có nhân viên của công ty là sẽ support để hỗ trợ và sắp tới thì ờ, công ty cũng sẽ có một cái hệ thống là email marketing theo một cái automation và cái này thì chúng tôi đang đang cấu trúc lại để khi một thành viên F1 được đăng ký thì sẽ có những email gì gửi cho họ. Đầu tiên là email chào mừng, à, ví dụ 5 ngày sau họ không hành động thì sẽ là một email nội dung khác để nhắc nhở 7 ngày sau sẽ là một email khác để hướng dẫn lại thì chúng tôi sẽ có một cái chuỗi email marketing automation và cái đó tất nhiên là công ty sẽ sử dụng ngôn ngữ quốc tế và ngôn ngữ tiếng Việt để mà tạo ra các cái công cụ tạo ra các flow để support cho các hệ thống quốc tế thì đấy chính là cái sắp tới chúng tôi sẽ hoàn thiện hơn nữa để giúp các thành viên tăng tính hiệu quả cho chương trình Rocket cũng như phát triển ra toàn cầu. Hiện tại cái group Telegram à, quốc tế đã lên được khoảng độ à, mới bắt đầu từ đầu tháng 6 thôi à, đã có khoảng độ gần 400 member thường xuyên chat trong cái group Telegram quốc tế rồi đấy Ok, còn ai có câu hỏi nữa không ạ? Chúng ta còn 5 phút nữa để kết thúc chương trình nhá anh chị nhá. À, em thấy là ở trong cái ứng dụng Ola City của mình, cái app của mình ở trong mục hỗ trợ đó thì nó có cái link liên liên kết với lại Telegram forum và um, Facebook group cộng đồng của Ola City thì ở đây mình cũng có thể là tạo thêm có một cái link kết link liên kết dành cho các thành viên member quốc tế họ vào họ bằng họ chủ động họ vào thì mình cũng không phải trực tiếp mình nhắn tin thì vì đôi số là ừ, có một số thành viên họ cũng không có gọi là giỏi tiếng Anh á thì họ cũng không có chủ động họ làm được cái việc đó thì em nghĩ là mình nên bên bên phía mình thì phải nên chủ động có được một cái group đó đi thành viên quốc tế họ tự join vô để họ phát triển bên các quốc gia khác nữa à? dạ ok đúng rồi đúng rồi à, khi nào sẽ ra áp sàn năm roi dạ vâng rất rất sớm thôi khả năng là trong tháng 6 này chúng ta sẽ có uh, app thì đã xong hết rồi nhưng mà chỉ còn chờ approve của bên uh, uh, iOS Apple thôi còn Android thì rất là đơn giản thì chúng tôi đang chờ để ra cùng đồng bộ sẽ sớm trong tháng 6 này được ạ Ok còn ai có câu hỏi nào đúng không ạ à? à, cho em hỏi thêm một cái nữa là ở bên mình có một cái gọi là uh, có đưa ra được một cái phương án nào đó hay là một cái giải pháp nào đó để cho uh, leader có thể là tương tác được với lại cái F1 của mình hoặc là cái thành viên đó có thể tương tác được với cái người tuyến trên của mình để hỗ trợ được không ạ? Ngoài cái việc gửi mail ra ngoài việc gửi mail dạ uh, hiện tại thì trong hệ thống hiện tại thì chúng tôi mới chỉ uh, có thể giới hạn người uh, bằng cách là tương tác qua email còn trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để xem những cái phương án nào tối ưu cho cho cho cái, cái hệ thống làm việc uh, cũng có thể trong trong tương lai chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa các cái kênh để mọi người có thể tương tác được với nhau có thể là một cái forum chat gì đó ok rồi cảm ơn bạn chúng ta còn hai câu hỏi cuối cùng ai còn hai câu hỏi nào cuối cùng ạ à? còn ai có câu hỏi nào không ạ nếu như có forum chat auto từ F1 kết nối trực tiếp với F0 thì sẽ rất hay vâng ok và vâng, chúng tôi ghi nhận ghi nhận điều này với anh chị ok chắc là nếu như chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì uh, à, à, nhường lời lại cho mc để kết thúc chương trình ngày hôm nay rồi ok nếu anh chị em mà không còn câu hỏi gì thì uh, chúng ta cùng nhau dừng lại đây và trước khi dừng lại thì cũng giống như anh mạnh vừa nói chúng ta có khẩu hiệu gì nào nào bây giờ chúng ta kết thúc zoom và chúng ta ô la nha à, Ola bây giờ nhá Ola các bạn là bật màn hình lên tôi tôi đề nghị các anh chị hãy nếu như có thể hãy bật màn hình lên nếu như có thể chúng ta hãy bật màn hình lên ạ à. tôi muốn nhìn thấy các bạn tôi muốn nhìn thấy các anh chị bởi vì covid toàn ở nhà thôi cho nên là được gặp mà gặp một các anh chị là rất là vui rồi rồi nhìn anh chị rất là vui và chúng ta sẽ có một cái khẩu hiệu là hôm nay bạn đã Ola chưa và chúng ta có biểu tượng là chữ O ở đây chúng ta cùng dơ lên nó giống như là việc chào ô ô ô hôm nay bạn đã ola chưa rồi yeah. yeah. ok rồi rất là cảm ơn các anh chị rồi, xin chào tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái buổi Zoom tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại. À, chúng, uh, trước khi để kết thúc thì uh, chúng tôi kế, kế hoạch